hai xin chào anh em nhé Hôm nay à, mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẹt thì à, toàn bộ mẹt bên mình là được làm ra bằng thủ công nhé anh em thì nên à, là anh em xem đây thì đây là cái mẹt uh, một cửa bên mình này anh em thì với cái mẹt một cửa này nhé anh em bên mình là có thiết kế cái vuông cái vuông này anh em có bốn cây uh, chống chịu ở dưới à, thêm một cái uh, xà móc này nhé bên mình là có một cái chốt cài ghim luôn này đó đây là thì uh, ờ, cái mẹt một cửa này bên mình đã có hàn thêm uh, thép trắng đằng sau để uh, mình tạo lên một cái lớp uh, đằng sau nữa thì đây đây là bộ phận đằng trước của mẹt một cửa nha anh em À, với mền một cửa này ấy, thì à, mình chơi à, hai cái sắt trắng hai bên này với cả một hàng sắt trắng nhỏ ở bên ừ. trong thì sắt trắng nhỏ này ấy, thì rất là dai và cứng nên anh em không sợ bị kiểu mà nó mềm quá hay là mà nó dễ nòng nả nòng nẻo ấy thì sắt này bên mình là không có cái thủ đó nha anh em đó đây đây là cái móc này cái móc này ấy, mình làm rất là vừa cho anh em treo cây anh em có thể treo ờ, tí mọi nơi này nhá khi mình treo nó sẽ như thế này nhá đây đây là mặt sau này còn đây là mặt trước đây đây không biết là cửa mà chuột để con bị ở giữa này này thì đây anh em đây là cái mẹt à, hai mặt này thì mẹt hai mặt bên mình ấy thì nó sẽ cố định chắc chắn hơn bên mình là thêm à, hai cái sắt à, hai bên này nữa đó đây thì à, mình đã cố định rất là nhiều à, chỗ như là thêm hai chốt và mình đã thêm à, hai cái chốt à, khóa để à, mình làm cái cầu bàn đạp thì bàn đạp bên mình rất là to nhé anh em đây thì cái bàn đạp mệt hai mặt này nó rất là to này đó chiều dọc của nó cả một gang anh em đó bên này nữa này thì đây là sập đây là khung sập này đó còn đây là đế đấy nhé hai đế hai bên này thì uh, với cái mét này ấy, thì mình uh, làm bằng sắt trắng hết kể cả uh, bộ uh, thút này bộ thút bật mình làm bằng sắt trắng thì đấy nhá nhá anh em đánh thì anh em để bịp như vậy cho mình anh em mà là có hai con để như vậy cho mình luôn đó. cái đằng nào thì ngoài ra ấy, bên mình còn à, bán rất là nhiều loại bịch rồi bông rồi keo đó thì là mỹ thật luôn anh em thì mệt hoàn thành làm ra sẽ như này đó mình đã đóng gói rất cẩn thận để à, giao cho khách đây đó này là hoàn thành mình nhé mình chỉ giáp lưới nữa là xong chốt này đây lên một cửa đấy nó là soi, từ cô lấy là soi giờ rất là yên tĩnh rồi à. đấy đấy nha anh em đây là cái lò xo bật mệt bên mình này nhiều anh em bảo là cái lò xo này nó rất là yếu và độ bật của nó không có mạnh nhé thì mình à, xin xác định lại với anh em là lò xo bên mình này mình không biết chỗ khác như thế nào chứ chỗ mình là nó bật rất là ghê đây nha đây là xo mình này mình đã quấn 2 4 6 8 vòng đây là xo mình đã quấn 8 vòng này đó toàn bộ lò xo này bật rất là ghê đây nhá anh em thì anh em lắp vào cái mẹt đấy anh em cuốn cho mình thêm một vòng nữa là nó bật rất là ghê thì nó so này mình làm bằng thép AC nên nó rất là dẻo dai và bền nữa đấy mình không sợ lỏng lẻo nhé thì, đây, thì uh, mẹt hai mặt đấy mình uh, cho một bên là hai lò xo để hai bên hai bên nó có thể đập ba đập vô rất là dễ dàng thì bên mình là làm ra nên là có giá chỉ tại chỗ nên anh em à, cứ yên tâm bên mình là giá rẻ nhất thị trường đó anh em nào mua thì à, liên hệ cho mình số điện thoại mình để ở dưới video nhé anh em rồi, xin chào anh em nhé